chào các, các quý khách hàng Hôm nay Thư Xuân Trà xin giới thiệu với các quý khách hàng là về sản phẩm thức đỉnh trà của bên chúng tôi ạ Thức đỉnh trà là một sản phẩm được ô cốp 4 sao năm 2020 Và được mà sản phẩm được làm chọn lọc từ 100% bút trà đinh tuyển chọn Và về thiết kế sản phẩm ạ về hộp mà rất là sang trọng phù hợp với uh, các quý khách hàng có nhu cầu muốn mua để biếu tặng với uh, trong dịp lễ Tết người thân và bạn bè à, và đây sản phẩm rất là đẹp bên trong chúng tôi là xếp là đóng theo túi ấm ạ túi ấm à, để à, khi mình pha mỗi lần pha mình sẽ pha một ấm để có thể giữ được hương vị thơm ngon của ấm trà tinh từ ấm thứ nhất đến ấm cuối cùng nên là được thức à, xuân trà cũng sẽ xin pha và mời các quý khách hàng Evelyn nhìn thấy à, trái đinh của thức sơn à, trái đinh của thức sơn trà à, cánh đất bé được làm từ một à, một trăm phần trăm bút trà đinh tuyển chọn trà đang pha được ấm và trong việc pha trà thì việc quan trọng nhất đó chính là thủy ạ và đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn cái nguồn nước để chúng ta có thể pha và với nguồn nước thì mình nên chúng ta nên lựa chọn đó là ngon nhất đó chính là nước mưa và nước mưa hoặc nước giếng ạ tuy nhiên và ờ, chúng ta tuyệt đối tránh dùng nguồn nước là dùng nước máy bởi vì trong nước máy thì có fluor và nó sẽ làm khử mất cái mùi hương hương thơm của trà còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta lại sử dụng uh, nguồn nước đó là chính là trong nước trong bình nước lọc đóng chai thì có thể để lên được cái hương vị trà tuyệt hảo nhất và đây là sẽ ta mời à, bước đầu tiên chúng ta nên là chúng ta sẽ tráng ấm tráng ấm và tráng à, tráng ấm đống vàng cho vào ấm nóng nó sẽ dậy được cái hương vị thơm của dòng dòng của trà và về các chén mà uh, khi chúng ta pha chúng ta mời khách ấy, thì các chén trà cũng luôn luôn được giữ nóng sao mình hay pha để cái nhiệt độ ừ, để nước ừ, cao lên như này ạ à? tại vì là để nó làm cái ờ, tán được cái dòng khi mà chúng ta đun rót nước chúng ta rót cao lên thì nó sẽ tán được cái nhiệt độ của nước thì ờ, bởi vì ờ, trong trà ấy thì chỉ nên là chúng ta sẽ pha lên nhiệt độ là khoảng từ 85 đến 90 độ thôi thì nó sẽ lên được cái hương vị thơm ngon nhất để tráng nấm thì thường sẽ rơi vào khoảng tầm từ 3 đến 4 phút là để tạo cho là các chén đều đậm đà như nhau à, tuy nhiên nếu mà chúng ta không dùng tống thì khi chúng ta rót trà ấy, thì là nên rót là mỗi một chén từng một chút một để tất cả các chén thì